Đinh Nhân Thần Đại Lệ Thiên Tử xin chào người dân của ta Nay Đinh Nhân Thần Đại Lệ Thiên Tử quay đường lít là Ngọc Cầm Online thọ 259 à, Hồi tối là 10... Uh, 19 giờ à, Đinh Nhân Thần Đại Lệ Thiên Tử có có chai Ngọc Cầm à, Rồi à, đi à, đi gần à, đi gần núi tỏ à, tiêu diệt à, tiểu đội tưởng không mà chưa tiêu diệt tổ đội tưởng trước khi uh, tiêu diệt số 2 uh, đinh trang thọ lại đây thiên tử có uh, có mong sau uh, là thọ 259 tiêu diệt được uh, tiểu đội tưởng rồi tới uh, tiên uh, rồi cái tin chiến phòng lại đây thiên tử à, uh, yeah vợ bộ che ở uh, thử coi thử có tiêu diệt được không ai nhận hồi tiêu diệt được số 2 xong rồi uh, tiểu đội tưởng uh, uh, nhân hoạt thọ 259 ném qua cầu lên đi uh, xong rồi máu uh, tiểu rửa tưởng còn 199 uh, ngàn máu uh, cái uh, thọ 259 đánh uh, tiêu, uh, đánh uh, tiêu diệt tụi nó luôn Cảm ơn Trời Phật đã cho nhân hoạt thọ 259 uh, tiêu diệt được uh, đo, uh, tiểu đội tưởng. Cảm ơn Trời Phật rất nhiều mọi người thấy tin trên phòng lại lời thiên tử có nói hay không nhớ like chia sẻ rồi đăng ký kênh rồi ủng hộ kênh để giúp tin trên phòng lại lời thiên tử sớm nhận không cả khen À, họ, à, họ tối là 19 giờ phải không? À, ờ, đến với phòng lại là thiên tử à, à, chơi Ngọc Phạm Online, thọ 259. À, À, trước kia à, chưa tiêu diệt tựa số 2 à, ờ, đinh với phòng đại thiên tử à, nói gì nè mong giá trời giáo phật à, cho con tiêu diệt à, cho thòn 259 à, tiêu diệt được à, tiểu lộ tưởng ừ, rồi cái thòn 259 à, đinh với phòng đại là thiên tử à, do bộ gia có thử có tiêu diệt được không ai à, nhìn hồi á tiêu diệt được số 2 xong rồi cái à, tới tiểu lộ tưởng à, à, cái à, ném quả cầu ơi máu còn à, 199 ngàn à, cái à, à, <clears throat> cái thọn 259 tiêu diệt được à, à, được à, tiểu lưu tổn luôn à, cảm ơn tàu họ rất nhiều nhớ like chia sẻ ủng hộ đến cho phòng đại lê thiên tử nha ai là fan một của Linh Như Thuận lại là thiên tử thì nhớ like, chia sẻ rồi đăng ký kênh rồi ủng hộ kênh để giúp Linh Như Thuận lại thiên tử sớm nhận quả khen. Mọi người thấy linh Gia Phòng lại là thiên tử của nó hay không? À, bây giờ về báo à, thòn 259 về báo cáo cho à, quy lão à, nhiệm vụ nhớ like chia sẻ ủng hộ đến nha phòng đại lời thiên tử nha Đinh Gia Phòng Đại Lệ Thiên Tử Kính nó hay không hả người dân của ta Nhớ ủng hộ đến Gia Phòng Đại Lệ Thiên Tử nghe hẹn gặp mọi người sau hẹn gặp mọi dân của tuần sau nhớ like chia sẻ rồi đăng ký kênh rồi ủng hộ kênh đinh như còn lại xin lỗi lưu ba buổi sáng chín là ta tô ngọc không chín là ta gia cá lượng chín là ta lưu bom chín là ta lưu số ba chín là ta giang năm chín là ta chuyển lên thánh nhân chín là ta đến như thần lại là thiên tử thiên tử hoàng đế thần tiên con trai lớn nhất của ngọc hoàng thần đế cha tổ hoàng nhớ like chia sẻ ủng hộ đến nhé thần lại là thiên tử hiền thôi hẹn gặp mọi người sau hẹn gặp mọi dân của ta sau nhớ là chia sẻ ủng hộ đinh nhé thọ lệ thiên tử chừng nào đinh nhé thọ lệ thiên tử uh, quay ngọc hồng anh la tiếp nữa ờ. chỉ bây giờ đinh nhé thọ lệ thiên tử nghỉ đây